Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ART cho dòng sông của hàng phú Ngọc Tường nha. Có lẽ video này là video cuối cùng của ngày hôm nay rồi và sẽ thời gian lâu nữa mình mới làm lại video về mình bắt đầu một chế độ ôn thi thi và mình đã làm liên tục trong hai tháng ba boy cho các bạn rồi. Bây giờ đã được có 56 video rồi. 100 video mình sẽ làm một video về bước ngoặt nha. Mình chúng ta đã trải qua một hành trình dài rồi các video này là video khép lại rồi nếu mà ôn thi á mình thấy ổn á thì mình ra video tiếp mình sắp thi thử rồi nếu mà thi thử mà dưới năm thì mình phải vô lớp 13 14 thì nó lại họ, không có thời gian làm làm gì hết cả không có thời gian để trà sữa hay là không có thời gian làm video gì hết luôn nên mình sẽ cố gắng trong đợt thi thử này nên sau sau video này là một khoảng thời gian khá lâu để mình ra video tiếp nha mà mình nhắc trước là như thế rồi chúng ta không liên phiên ở vô bài học chính luôn nha là ART dòng xong của hàng phố Ngọc Tường ngữ văn lớp 12 thì chúng ta sẽ vô giới thiệu tác giả và mình sẽ làm mở bài cho video này luôn hàng phố Ngọc Tường thì chúng ta sẽ ghi á là hàng phố Ngọc Tường sinh năm 1937 quê Quảng Trị ông là một nhà trí thức yêu nước là nhà nhà văn gắn bó mật thiết với xứ Huế Huế có một hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực văn hóa, địa lý, lịch sử, triết học. Ông là nhà văn chuyên viết về bút ký, đặc điểm sáng tác của ông. Ông luôn có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chữ tình, giữa nghệ thuật sắc bén và lối suy tư đa chiều. Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa năm 2007. Ông được <coughs> tặng giải thưởng nhà nước về văn học và nghệ thuật. Các tác phẩm bút ký là rất nhiều ánh lửa ALT cho dòng sông. Xong, ngọn núi ảo ảnh trong đó đoạn chết mà em tâm đắc nhất chính là đoạn chết ART cho dòng sông tác phẩm ART cho dòng sông viết tại Huế ngày 4 tháng 1 năm 1981 in in trong tập sách cùng tên văn văn bản được chết từ phần thứ nhất ART dòng sông là đoạn là đoạn văn xuôi xúc tích và đầy chất thơ về sông Hương nét đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của đoạn văn là những cảm xúc sâu lắng được tổng hợp từ vốn hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực vật vật là phong phú về văn hóa, lịch sử, địa lý, lý và văn chương có một văn phong tao nhã hướng nội tinh tế và tài hoa. Một trong mấy nhà văn biết kỹ hay nhất của Việt Nam ta hiện mang nghiêm ngặt lên nói về hạnh phúc ngọc tường. Xin cho ta ta vào những đám đuối miên man. À, chúng ta sẽ sang đoạn chết thứ nhất đoạn chết của ANT dòng sông là đoạn chết đó là phải nhiều thế kỷ qua đi đến ờ, đến tiếng gà cái này gọi là sông hương khi ở ngoại vi thành phố Huế là nội dung của đoạn văn này thì chúng ta ghi nội dung để có điểm nghị luận nữa <coughs> rồi chúng ta sẽ làm nha là mình sẽ ờ, phân tích luôn là trước khi trở thành người tình dịu dàng và chung thủy của cố đô sông hương phải trải qua một thủy trình đầy gian mang thử thách nhận định của tác giả khi dùng biện pháp so sánh ẩn dụ song hương của của tác giả khi dùng biện pháp so sánh thì như một cô gái đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hỏa đầy hoa dài chờ đợi rất lâu mới gặp được người tình mong đợi để đánh thức toàn bộ thủy trình của dòng hương giang qua cái nhìn đầy tinh tế của tác giả khi về suy như cô gái Huế đang đang trên đường tìm kiếm người tình nhân đích thực trong câu chuyện tình đẹp như cổ tích gợi nhớ chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng. Đây là một câu liên hệ. Rồi khi ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng giữa khúc qua đột ngột, uống mình theo những đường cong rất thật mềm như một cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Rồi, rồi từ ngã ba, ba tuần sông Hương theo hướng Nam Bắc qua Điệp Hòn Chén, Bốc Ngọc Vãng, nó chuyển hướng sang Tây Bắc vòng qua thềm đất bãi Nguyệt Kiều, Lương Quảng rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía Đông Bắc, ôm lấy chân đồi Thiên Mù, xuôi dần về Huế, sông Hương không ngại khó gian khổ, thay đổi hướng chạy liên tục làm sao để tìm được đúng nhất, nhất về với Huế, sông Hương. Hương như một nàng tiên được đánh thức bừng lên sức trẻ và niềm khao khát của tuổi thanh xuân đang tìm kiếm danh dự thử thách ngỡ ngàng và đợi chờ khi bạn, bạn thay đổi thì tất cả mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi để phù hợp với bạn vẻ đẹp biến ảo của sông Hương từ thuần về đây sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn vượt qua một lòng vực sâu giữa chân núi Ngọc trạng để sắc nước trở nên xanh thẳm qua vọng cảnh tam thai lưu bảo mềm như tấm lụa nhìn từ trên cao sông Hương mềm như tấm lụa vẻ đẹp uyển chuyển mềm mại qua những dãy đồi Tây Nam thành phố ánh lên nên nhận mảnh phản quang nhiều màu sắc sớm xanh trưa vàng chiều tím vẻ đẹp rực rỡ duyên dáng qua lăng tẩm đền tài đài nghe âm thanh tiếng chuông chiều ờ, thiên mục một vẻ đẹp trầm mặc như triết lý như cổ thi thi cách so sánh độc đáo giàu sức gợi khi dùng cách cách tả mặt nước phẳng lặng phẳng lặng vì không gian bờ bãi u tịnh bằng liên tưởng tới triết học cổ thi nổi bật lên vẻ thâm nghiêm bao nhiêu thăng trầm lịch sử bao nhiêu giờ đổi của các thời đại đã tạo thành tầm tích văn hóa lặng và vẻ đẹp ngâm nga nam không suy chuyển của dòng nước bút pháp kể và tả kết hợp với nghệ thuật so sánh nhân hóa trí tưởng tượng độc đáo sự hiểu biết về địa lý văn học lịch sử sông hương hiện lên với diện mạo vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng trải qua nhiều địa danh khác nhau mỗi địa danh mà chỉ nhắc nát thôi người ta đã thấy thấy bao tầng sâu văn hiến tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp sông hương sự phong phú đa tính cách cũng mạnh cũng cũng lãng mạn trữ tình uyển chuyển mềm mại mềm mềm mềm mại mại trầm mặc kiêu hãnh mà hài hòa với thiên nhiên xưa hết đây là xong phần 1 của uh, à, sông hương khi đến ngoại biên thành phố huế rồi chúng ta sẽ sang phần 2 nha hai là mình sẽ từ đây đến mặt hồ Yên Tĩnh là gọi là sông Hương khi đến thành phố Huế rồi tâm trạng của sông Hương Hương qua những những biển bãi xanh biếc của ngoại ô Kim Long sông Hương như tìm lại được chính mình nên vui tươi hẳn lên tâm trạng của một người đi xa tìm đúng đường về nao nức bồi hồi giữa bờ bãi thân thuộc của quê hương dù đi đâu về đâu thì cũng có một nơi chờ đón bạn đó chính là nhà Song Hương đi theo một hướng và ngắm nhìn thành phố, kéo một nét thẳng thật yên tâm theo hướng Tây Nam Đông Bắc phía đó. Nơi cuối con đường nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non. Song Hương đã chắc chắn về được với thành phố Huế nên chỉ đi theo hướng Tây, Tây Bắc Đông Nam. Lúc này Song Hương cảm nhận được vẻ đẹp cầu vẻ, vẻ đẹp cột tràng tiền Huế như những vành trăng non. Sông Hương giáp mặt thành phố ở gần cồn vãn Viên, sông Hương uống một cách cung rất nhẹ nhàng, cồn hẽ làm cho dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vân không nói ra của tình yêu. Sông Hương Sông Hương nhẹ nhẹ nhẹ người con gái Huế duyên dáng dịu dàng quyến rũ rũ vợ nhân không kém phần kinh đáo và tế nhị với bút pháp so sánh mới lạ độc đáo dùng tiếng vân vốn trừu tượng e ấp ngập ngùn ý vị thiên liêng trên bờ môi của cô gái đang yêu để tả hình dáng mềm mại nơi cánh côn của dòng sông đó là vẻ đẹp tình tứ gợi cảm ở góc độ hồi họa sông hương cùng với chê lưu của nó tạo nên những đường nét thật tinh tế làm nên một vẻ đẹp cổ kính của cố đô đôi những chi lưu đã làm giảm lưu dốc khiến cho dòng sông như một mặt hồ yên tĩnh tĩnh để ngắm nhìn người tình để cảm nhận tình yêu của cố đô Huế. Chính vẻ đẹp ấy làm sự độc nhất vô nhị của một dòng sông tác giả so sánh sông Hương với sông Sen của Paris, sông Đa Múc của Budapest, sông Neva của Petersburg với những tên sông đã trở thành linh hồn của thủ đô. Các nước đã biểu tượng văn hóa của quốc gia ngầm thể hiện vẻ đẹp, vị thế của dòng sông, lòng yêu mến và lòng tự hào của tác giả dành cho Huế. Và bằng cái nhìn độc đáo với những liên tưởng bất ngờ đầy chất thơ cùng sự say đắm của một trái tim đa tình, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp của sông Hương khi đi vào thành phố Huế vui tươi, dịu dàng, ngọt ngào, sâu lắng, bâng vân. Và đây là hết cái phần từ đây đây để nó ờ, bạc hồi yên tĩnh khi sông Hương đến thành phố Huế rồi nha các bạn. Và mình sẽ cho, cho mình sẽ đặt một trọng thơ cho các bạn xài được người lấy đọc sông Đà này lại ai đặt tên trong xong à, cái cái này là thơ sáng tạo dùng được hai bài luôn khi các bạn phân tích bài nào các bạn có thể dùng cho kết bài là của đất nước của Nguyễn Kha Điềm là ôi những dòng sông bắt nước từ đâu mà khi về đất nước mình lại bắt lên câu hát người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi đây là thơ sáng tạo nha nếu mà các bạn vận dụng được thì nó sẽ cộng cho 0,5 điểm lại đó là tùy người ha các bạn nghi thơ là được cộng không phải 25 rồi rồi trước khi mình khép lại video này thì mình nói là dù muốn hay không thì chúng ta cũng sẽ có một cuộc chia ly thì cho thì như thế thì một thời gian nữa nên các bạn bạn tự cố gắng tự lực cánh sinh nha không gì bằng tự lực cánh sinh nên các bạn cố gắng lên nha rồi, trên đây là toàn bộ anh đặt tên dòng sông của hàng phổ Ngọc Tường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha.